À, chúng ta sang tiếp với phần 4 la mã đó chính là tính chất hóa học của ozone. Đây là một phần trọng tâm của bài này, do vậy chúng ta hãy uh, sử dụng bút và vở để chúng ta cùng Toli 2 e-learning và thầy Duy học và đưa ra được các tính chất hóa học quen thuộc cũng như đặc trưng nhất của ozone các em nhé. Ở trên tầng cao của khí quyển thì ozone được tạo thành từ oxy. Ozone được tạo thành từ oxy do ảnh hưởng của tia cực tím hay là tia UV hoặc là sự phóng điện trong cơn rông. Đấy, ở tầng cao của khí quyển thì ozone được tạo thành từ oxy bởi tác động của các tia cực tím hay viết tắt là tia UV hoặc là sấm chớp. Chúng ta biết rằng cái năng lượng từ sấm chớp này này hay cơn rông ấy thì nó phát ra một cái năng lượng rất là lớn, tầm khoảng 3000 độ C cơ. Thì với cái tác động như vậy, nó chuyển hóa năng lượng và nó làm các quá trình liên kết chuyển hóa từ oxy thành ozone được diễn ra như thế này. Được chưa nhỉ? Đấy, và ozone hay O3 có tính oxy hóa rất mạnh và mạnh hơn rất nhiều so với oxy. Ở trong các câu hỏi trong đề kiểm tra Nó cũng sẽ có những cái phần có liên quan Ví dụ như yêu cầu là các em hãy viết phương trình Và mô tả cái cái cái phản ứng của uh, ozone Có tính oxy hóa mạnh hơn oxy nhưng trước tiên tìm hiểu phần đó, hãy lật lại câu hỏi mà lúc nãy thầy Duy đang bỏ lửng. Đó là chúng ta biết được là cái nguồn ozone này được sinh ra nếu như có ảnh hưởng của tia cực tím UV hoặc là sự phóng điện trong cơn rông. Thì ở máy photocopy ở máy photocopy thì thường cái cơ chế của nó sẽ là máy photocopy nhờ laser đúng không nhỉ? Và laser nó cũng phát ra một cái lượng năng lượng rất là khá là lớn và đủ để chúng ta có thể là uh, chuyển hóa oxy thành ozone. Tuy nhiên là lượng năng lượng đó nó không đủ để chuyển hóa rất là nhiều lượng oxy thành ozone. Tuy nhiên rằng là nếu như chúng ta sử dụng máy photocopy nhiều hay là thường xuyên ở bên cạnh máy photocopy thì đôi khi nó sẽ có một số cái mùi nó rất là đặc trưng. Được chưa nhỉ? Và đó cũng là một trong các cái nguồn mà tạo thành một lượng rất là nhỏ khí ozone ở trong thực tiễn các em nhé. Vậy chú ý giúp thầy Duy điểm này để chúng ta có thể là uh, giải thích hoặc là à khi chúng ta đang đứng ở bên cạnh máy ozone thì chúng ta biết được rằng đó là máy photocopy thì đó là một cái nguồn để tạo thành để tạo thành các cái à, khí ozone và chúng ta biết và chúng ta uh, căn chỉnh cái khoảng cách của chúng ta sao cho an toàn nhất các em nhé. Tính oxy hóa của ozone được thể hiện thông qua việc phản ứng với rất nhiều chất mà đầu tiên chúng ta kể đến đó chính là kim loại. Kim loại của chúng ta là một trong các chất khử điển hình. Do vậy, khi mà nghiên cứu về tính oxy hóa thì việc đầu tiên chúng ta hãy nghiên cứu về phản ứng của nó với kim loại các em nhé. Ozone oxy hóa được hầu hết các kim loại. Oxy hóa được hầu hết các kim loại.